thao thức suy tư nhớ về em nhớ kỷ niệm hôm nào bao lần trăng tròn rồi trăng lại khuyết ôm nói sầu tương tư mình thương nhau từng đó mây khói chia hai lối đường đi khi tình đang mặn nồng. em đành theo chồng dù bao thương nhớ luôn vắn hận trong tim tình đời sao ngang trái tan vỡ mộng tương lai gái sang sông để mẹ cha đêm lòng tình yêu ai biết tình yêu khi tình ngang trái không hận vì xin trong phai vì ai anh nát cả cõi lòng biết em bên chồng có vui không mùa đông lạnh giá đêm thâu bao câu chuyện cũ cố quên lại nhớ thêm từng đêm chăn chớ u sầu tìm đâu giây phút ban. em nhung nhớ khi ánh sáng bình minh chiếu bên chân đồi anh ngồi nơi này ngỡ như hình bóng em vẫn hỏi bên anh căn gác buồn quạnh quê thương nhớ chẳng mơ phai nhật ký trong tay khép lại một đêm trai khóc hận vì xin trong phai vì ai anh nát cả cõi lòng biết em bên chồng giờ có vui không mùa đông lạnh giá đêm thâu bao câu chuyện cũ có quên lại nhớ như hình bóng em vẫn hoài bên anh căn gác buồn quạnh quê thương nhớ chẳng mơ phai nhật ký trong tay khép lại một đêm dài căn gác buồn quạnh quê thương nhớ chẳng mơ phai nhật ký trong tay khép